những cánh hoa tan nhanh như trong giấc mơ một người vội vàng bước đi lòng không nghĩ suy nói đi một ngàn lời nói dối sẽ thương và thương cho đến kiếp sau vết thương mới đây chưa lành lỡ đau thêm một lần yêu là tim chết đi trăm lần vỡ tan trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sáng mai tự mình yêu đuối chẳng thể níu con tim tổn thương quay về yêu ca vô tâm này yêu ca cơn đau này thì lòng có sao chia xa vì yêu nhau trong thân riêng ta với người dù lòng quặn đau giá rời dẫu cho con tim hồng được nổi lớn từ dòng máu nóng sôi dẫu ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sớm mai tự mình yêu đuối chẳng thể nếu con tim tổn thương quay về yêu ca vô tâm này yêu ca cơn đau này thì lòng có dám chi xa vì quặn đau xa rời dẫu cho con tim hùng được núi lớn từ dòng máu nóng sôi dẫu ta với người dù lòng quặn đau xa rời sống cho con tim không được núi lớn từ dòng máu xa như quay ngược đến nơi ta chưa bắt đầu